Hello, chào các bạn Thì à, trong ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho các nam giữa một cái biện pháp để giúp cho các anh có thể quan hệ tình dục một cách lâu hơn Nhờ bạn quan hệ trên 30 phút các bạn ạ Thì ở à, trên tay của mình là trong sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm Procomil Một trong sản phẩm đến từ nước Đức Thế sản phẩm này với thành phần chính là lido kính sẽ giúp cho các anh nam giới có thể kéo dài được cái thời gian quan hệ từ 30 phút tới 50 phút tùy theo cái cơ địa của mỗi người. Sản phẩm nó sẽ đặc biệt thích hợp đối với những cái anh nam giới nào mà không thể kiềm chế được cái khả năng xuất tinh, bị xuất tinh sớm hay là bị chiếc đi trở lại tiền có mong muốn cải thiện cái thời gian quan hệ của mình thì các anh có thể sử dụng dòng sản phẩm Procomil để có thể cải thiện được cái thời gian quan hệ một cách rõ rệt và hiệu quả nha bạn 100% nó sẽ có tác dụng đây thế kể người nam giới có rất nhiều ảnh vì nhiều lý do khác nhau giống như áp lực công việc đồng tiền hay do cái tâm lý nhất các bạn cơ địa tuổi tác dẫn đến kết quả trên xuất tinh nó rất là ngắn các bạn chỉ từ 2 tới 3 phút là đã xuất tinh rồi làm người đàn ông xấu hổ người phụ nữ hụt thẫn ảnh hưởng rất là lớn tới cái hạnh phúc gia đình hạnh phúc của các cặp vợ chồng của các đối tình nhân vì thế đồ đồ và những cái nám giới nào mà các anh đang muốn kéo dài cái thời gian quan hệ của mình để giúp cho người phụ nữ thỏa mãn lên đỉnh chứng tỏ cái bản lĩnh phải mạnh bản lĩnh của người đàn ông thì các anh có thể sử dụng dòng sản phẩm Tessit Pro Comil này một cách hiệu quả để giúp cho các anh có thể làm tin lâu hơn đó các bạn bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn có những cái nhìn chi tiết nhất về dòng sản phẩm Procomil này đây, đây xịt của nó bạn ạ một chai xịt như vậy sẽ có dung tích là 15 ml các bạn có thể sử dụng tầm 40 lần quan hệ nha các bạn cực kỳ lâu và bên trong nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh nha các bạn đây các bạn có thể đọc dưới vào đây để có thể tìm hiểu về các thông tin Thế đồ của dòng sản phẩm Pro Comil này ở trên thị trường xuất hiện rất nhiều hàng nhái, hàng giả. Một cái cách đơn giản nhất để giúp cho các bạn có thể phát hiện hàng nhái, hàng giả là lúc các bạn mở nắp ra. Các bạn không? Nó sẽ còn tiếng kêu nhé các bạn. Đây là hàng chính hãng. Đấy. Các bạn không? Một cách phân biệt rất đơn giản. Thì dòng sản phẩm Pro Comil này với các ưu điểm giống như là kéo dài thời gian quan hệ cực lâu, giúp tiết kiệm chi phí, hay là an toàn tuyệt đối không gây tác dụng phụ các bạn ạ thẩm thấu nhanh qua giá vì thế Procomil tăng là một trong những dòng sản phẩm chai xịt chống xuất tinh sớm được rất là nhiều các nam giới hiện nay thì ngoài cho dòng sản phẩm Procomil bên mình có cung cấp thuộc cương dương đây để giao cho các nam giới na bị rối loạn cương dương bị liệt dương hay là các dòng sản phẩm về titan gel làm tối dương vật sẽ tối đối với tình dục trên cho nam và nữ vân vân Quay trở lại về cách sử dụng trong sản phẩm Proco Milk Thì đầu tiên trước khi các bạn sử dụng các bạn hãy vệ sinh sạch sẽ cái phân cầu nhỏ của mình và lắc đều chai xịt các bạn xịt từ hai tới ba hơi lên đầu và thân của cầu nhỏ sau đó các bạn hãy xóa đều các bạn đợi từ 5 tới 10 phút là các bạn có thể quan hệ tình dục một cách bình thường và bạn rất đơn giản và dễ dàng cả thấy không thế những ai mà đang quan tâm tới các dòng sản phẩm nêu trên thì có thể liên lạc với số hotline 0937 195 198 để được có nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau xin tạm biệt